Phạm Thanh Bình sẽ mời chị Biển nhé lên chia sẻ cái cảm nhận và tối hôm qua là live stream và chúc mừng chị đã chốt được cả hai khách đúng không Live stream mà bán hàng được hai đơn thế nào quá rực rỡ rồi chị ạ là gỡ học phí rồi vâng, em xin chào các anh các chị trong ờ, lớp học à, thật ra thì em cũng live stream rồi thầy ạ à, nhưng mà em em chưa phơi cái mặt của mình ra ấy, thầy rồi dạ vâng ạ thì à, hôm qua em buổi live stream đầu tiên à, thì thầy hướng dẫn em làm video thì em mới dám hơi cái mặt của mình ra và hôm qua em livestream thì uh, lần đầu tiên là em livestream uh, uh, cho lên sóng còn bình thường thì em chỉ có quay sản phẩm thôi thì uh, hôm qua em thấy uh, uh, có vẻ là mọi người uh, thích là mình hiện diện hơn thầy ạ đúng rồi hôm qua thì em uh, chốt được uh, hai đơn uh, 15 triệu thầy ạ hai đơn 15 triệu viên à? này một viên uh, ruby sao một viên ruby sao và một viên uh, ruby thịt rồi vâng là 15 triệu thì em có giảm giá cho khách hàng hay quá rồi dạ vâng. ờ, cảm xúc là, cảm xúc và lúc em, em em vui lắm thầy ạ à. em vui và em từ khi mà em học thầy dạy em video ấy à, thì em có cái nhiều cái ý tưởng để em làm video và em đỡ bí về ngôn từ hay là về nội dung đúng rồi vâng ạ bây giờ em rồi. đẩy ra nhiều nhiều cái nội dung để em làm đó có tuyệt vời rồi cảm ơn chị uh, biển nhiều nhé hy vọng chị sẽ làm mạnh mẽ nỗ lực và à, làm vâng, em, vâng, vâng, em cảm ơn thầy ạ em Và cần thầy hỗ trợ em nhiều